con có thể gõ bài lên tại vì con sẽ rời room trước 20 phút con qua đạt thượng tọa minh hạnh rời room trước 20 phút nên à, con cung thỉnh sư giúp dùm cho con để con hoàn thành được nhiệm vụ nếu mà sư giảng sau thì con xin phép hãy rời room à, sư hoan hỷ cho con dạ yeah. bây giờ thì như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay câu khúc của kinh số 256 Nam mô Bụt Tha giá Nam mô Tham Ma giá Nam mô Sang Kha giá Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato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 để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao học của kinh số 256 như pháp kính chúc chào tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa dạ con kính nhân mít đến sư ạ à. dạ nam mô bút thaya nam mô tham maya nam mô sankhaya con cung kính đảnh lễ đức phật giáo pháp và chư tăng con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh kính đảnh lễ đại đức đại à, đức và thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư phật tử và dạ, con xin được phép uh, à, nằm lễ ân đức tam bảo Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwademi Sakhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Suvati Pando Bhagavato Savaka Sangho Namasami Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức pháp bảo pháp bảo là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh chỉ những ai có niềm tin ân chánh thực hành và nghe lời dạy của ngài sẽ được giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi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 về chánh pháp của Đức Phật ngõ hầu thấy được lý tứ thánh đế và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau nam mô bút tha giá cuộc sống à, chỉ là những cái thấy và những cái nghe những cái màu những cái mùi những cái âm thanh cứ trôi qua mắt qua tai qua mũi hàng ngày và tâm trí của chúng ta đã không rõ biết về chúng và luôn luôn tưởng là con người này con người kia và đã tưởng ra rất nhiều thế giới ảo tưởng nhưng bản chất của chúng à, thật là mong manh thật là hư ảo thật là rỗng không à, mà mùi à, chúng không có mang bất cứ một tính chất là một ai cả vị cũng vậy màu sắc cũng vậy cứng mềm nóng lạnh cũng vậy à, và tâm thì à, là cái mà kinh nghiệm chúng chứ cũng không phải là một con người à, do duyên mà phát sanh lên như vậy các pháp à, không phải trầm luân ở đâu cả mà trầm luân ở ngay trên cuộc sống của chúng ta này à, khi từ khi chúng ta mở mắt và đến khi chúng ta nhắm mắt hầu như các pháp diễn ra qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi qua thân qua ý chúng ta đều quên mất đó chính là các pháp chứ không phải là à, chúng ta cần phải đi tìm ở đâu đó hay là thực hành một phương pháp nào đó mà các pháp chúng đã diễn ra như vậy à, đối với cuộc sống như vậy thì à, Đức Phật à, không có dạy chúng ta thực hành một phương pháp nào đó mà ngài dạy cho chúng pháp do duyên khởi và khéo như niết tác ý với chánh niệm tỉnh giác sống một đời sống tỉnh thức à, dần lên à, để liễu ngộ được à, lý tứ thánh đế ngay trong cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày à, chứ hoàn toàn à, không có một cái à, cái phương pháp à, thực hành một cái nào đó để cho trí tuệ nó phát sanh bởi vì mỗi pháp chúng chỉ sanh khởi theo nhân duyên của chúng và rồi diệt đi hoàn toàn à, chúng không có mang bất cứ một ý niệm về ngã nào à, do vậy mà à, chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó à, luôn luôn phải nhớ rằng à, cái thấy này do duyên khởi cái nghe này do duyên khởi cái ngửi này do duyên khởi cái nếm này do duyên khởi cái xúc chạm này do duyên khởi tất cả pháp vũ vi này chỉ do duyên mà khởi khi chúng sanh khởi chúng liền diệt đi chứ chúng không có ở không có một ai ở đó để mà thực hành làm được một cái điều gì cả nếu như mà ngày nào chúng ta chưa hiểu được à, chưa có cái niềm tin chân chánh vào cái chánh pháp này với cái sự vô ngã đó thì ngày đó chúng ta còn lầm lạc à, còn si mê à, còn ảo tưởng và còn sanh ra rất nhiều những cái những cái cái, cái sự mà hiểu pháp hành thực hành những cái con đường sai lạc mặc dầu chúng ta luôn luôn cho rằng mình là một cái người con đi theo lời dạy của Đức Phật nhưng mà à, về thực sự thì cái hiểu của chúng ta à, đôi khi là rất là là là sai lạc và chúng ta chỉ mong mỏi à, chứng đắc một cái điều gì đó thực hành để được một cái điều gì đó nhưng mà giáo pháp của Đức Phật này chỉ có sự hiểu biết và buông xả bởi vì chúng chẳng là cái gì để mà đắc cả cái thấy sanh khởi chỉ với đối tượng riêng của chúng cái nghe sanh khởi cũng chỉ với đối tượng của chúng cái ngửi sanh khởi cũng chỉ với đối tượng riêng của chúng cái nếm sanh khởi cũng chỉ với đối tượng riêng của chúng và rồi khi chúng sanh khởi thì chúng diệt đi chúng không bao giờ quay trở lại trong vòng sanh tử luân hồi như cái thấy của ngày hôm qua cũng không bao giờ sanh lại nữa cái thấy của ngày hôm nay rồi cái thấy của khoảnh khắc trước chúng cũng chỉ do duyên mà sanh nhưng không bao giờ quay trở lại cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi mãi khi còn vô minh thì các cái ngũ quẩn mới lại tiếp tục sanh ra và diệt đi chứ không có một con người nào không có một ai ở đâu hay bất kỳ nơi chỗ nào chỉ có các ngũ quẩn cứ tiếp tục sanh ra và diệt đi lại một ngũ quẩn mới để tiếp tục sanh ra và diệt đi chúng không mang một cái gì đó mà chỉ có sự sanh và sự diệt hãy nhớ uh, giáo pháp của đức phật nếu ngày đó chúng ta ngày nào chúng ta chưa ờ, xác quyết được những cái điều này trong đời sống thì ngày đó chúng ta còn mơ hồ và chạy theo à, những cái, cái phương pháp thực hành và giáo Phật và, và chúng ta phải à, nắm rõ được cái điều đó thì chúng ta sẽ đi có con được một cách chắc chắn rằng chỉ có hiện tại và hiện tại chỉ có bây giờ và bây giờ chỉ có không và rồi xuất hiện một cái gì đó rồi lại mất đi chỉ sanh khởi rồi mất đi hoàn toàn như vậy thì à, cuộc sống này thực sự cái tứ niệm xứ này nó rất là rất là khó và cái con đường vào của tứ niệm xứ nó mới thật sự là khó chứ còn khi đã vào được tứ niệm xứ rồi thì lúc đó vị đó đã trở thành vị tiểu tu đồ quần và một vị thắm rất là dễ dàng nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái đường dẫn vào đó là nó cần một cái pháp học cần một cái chánh chi kiến đúng mực về pháp vô ngã và nó chấp nhận cái sự kham nhẫn để chỉ quay về với hiện tại thì điều đó là rất là khó rất là khó do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó rằng là không có một ai cả không có một cái gì để kiểm soát các pháp cả mà chúng chỉ là những duyên khởi ờ, vô thường ờ, và các pháp thì đã sanh khởi ở đây rồi ờ, không cần phải đi đâu cả và ngày nào thì nó cũng sanh khởi ừ. do đó mà chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở cho nhau rằng lời dạy của Đức Phật hết sức thiết thực chứ không phải là các pháp nó xa rời cái cuộc sống này vậy thì hôm nay chúng con à, tiếp tục chia sẻ đến quý vị à, một pháp à, câu pháp cú số 256 câu pháp cú 256 này à, ở cái phẩm gọi là phẩm chánh hạnh như vậy thì chúng ta biết khi nào mà chúng ta hiểu đúng pháp thì nó mới có chánh hạnh đó là nát tê nát hô tí thăm mắt thô dê nát thăng sát hát xa nát dê vô chát áp tham amat thanh chát phô nít nichey giác banh pandito kẻ phá Dạ alo alo Dạ sư tuệ nhẫn ơi Dạ con hết nghe tiếng của sư rồi Dạ con kính thỉnh sư cầm bích trở lại là alo alo sư có nghe cái tiếng của con không con hết nghe tiếng của sư rồi con kính thỉnh sư tự nhận trở lại rung nam mô bích tha giá dạ chúng con cung thỉnh đại đức đại nhận tạm bích trở lại à dạ sư có nghe được âm thanh con không bà sư sư nghe được âm thanh con sư cho con xin một tín hiệu ạ à. dạ cảm ơn cô cảm ơn cho như pháp biết được tín hiệu Nam Mô Bích tha giá dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh Đại Đức đại nhận à Cảm ơn Nhung Phạm dạ bây giờ sư không nghe sư cũng không cầm mít được bởi khổ thế, đây là khổ đế nè quý vị <laughs> khổ đế thì thì ngài cầm mít được thì <laughs> ngài nói không có nhìn màn hình <laughs> nên tới hồi rớt mít á thì ngài cũng không biết luôn khổ đế khổ đế bởi à, ra mà lúc mà như pháp mà tụng kinh mặc dù có thuộc kinh đi nữa cũng không bao giờ dám bỏ cái cuốn kinh xuống hết á phải theo dõi thôi tại vì trong cái màn hình đó, mình phải nhìn màn hình rồi mình phải nhìn cuốn kinh chứ không là mình phân tâm và mình phân tâm khi mà mình tụng kinh đó, mình ở trên room mình rất là dễ phân tâm hay nhung phạm giờ dạ, có nhung phạm trước máy có cô ai kim trước máy tâm sự một chút trong khi chờ đợi để đức tuệ nhận chứ không lẽ bây giờ làm sao cái gì <laughs> không lẽ giờ làm sao yeah. Dạ. nên nên khổ đấy dạ nắm mô bích hai dạ và một lần nữa chúng con cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn à dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư chưa nghe được âm thanh con sư cho một tín hiệu ừ, có lẽ sư bị treo nít rồi dạ dạ rồi sư à, đi ra được rồi quý vị nên sư sẽ trở vào và yeah, kính mừng chờ trong giây lát dạ, như pháp hot bài lên để quý vị nhắm nhắm bài cho nó vui ha dạ để nhắm nhắm bài cho nó vui chứ để để bây giờ không có mình không dạ. không dám để để băng dạ dám để băng tại sợ sư vào phật tử rồi mình không biết cái đường tiền của sư như thế nào nên là không dám để bàn để nay tội quá thôi bây giờ nhung phạm lên đọc bài mới đi nhung phạm nhung phạm có chiếc máy không nhung phạm còn chiếc máy không lên đọc bài mới đi trong khi chờ đợi sư đi cô trần đạo có chiếc máy không à cô trần đạo có trước máy không có thể cầm mic được không cô trần đạo chưa đọc được hả dạ cô trần đạo ơi cô trần đạo có trước máy không khi nay à có cô trần đạo dầm ơi cô lên đọc ờ, ờ, bài kinh mới đi ha tại vì có lúc cô không có được vào đạo tràng dạ mời cô Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khà Giá Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tỷ Đức cùng Chữ Tôn Đức Tăng Kính lễ cô tư nữ như pháo, kính chào quý anh chị trong đạo tràng Con xin uh, kể câu kinh Pháp cú số 256 ạ à. Nà tê na hô tỳ thăm mát thơ Yang atha sa hà sa na ye Yo cha thăng à nát thăng cha Vô vô nít chay và băng đi tô Nà tê na hô tỳ thâm mát thô Yang a thăng sa hà sa na ye Yo cha a thăng à nát thăng cha Vô vô nít chay và băng đi tô Người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu nà tê na hô tỳ tham át thô yang a tăng sa hà sa na ye yo cha a thăng a à na thăng cha ubo ni chay và băng thi tô làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng đó là khổ thơ của hòa thượng với đức và con đã kể xong một cảm ơn cô như pháo trong bối bài ạ à. và con xin gửi hết lại cho đạo tràng ạ à. Dạ, xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn cô Trần Đạo Phú Bồ. Tina ơi, Tina có trước máy không? Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Tina, Tina có trước máy không? cứu Bồ Như Pháp đi. Alo, alo. Như Pháp, dạ, Tina này có cái bệnh nè nghe. Có bệnh là, là, là, giờ này là tắt âm mất tiêu rồi, không có nghe Như Pháp gọi rồi. <laughs> cô cảm ơn còn trước máy không cô cảm ơn cô cảm ơn còn trước máy không lên đọc bài kinh đi trong khi chờ đợi để đức thầy nhẫn alo cô cảm ơn rồi cô cảm ơn cũng lặng luôn rồi và dạ, yeah cho như pháp xin ý kiến với ngài và quý vị bây giờ như pháp phải làm sao à ô xa thú có răng đông vào rồi cứu bồ nè nặng ông ơi đại đức tuệ nhẫn giảng có một chút xíu rồi là là là là bị rớt mít rồi cô rạng đông có nghe được âm thanh như pháp không alo alo cô rạng đông đông mới vào có có nghe nè nghe rõ phải không rồi bây giờ là cho như pháp 30 giây không đặng động cho pháp cho như pháp 30 giây nha xong câu cô đặng đông à, thấy bài như pháp gửi cô chưa dạ à, nếu thấy rồi là mời cô nha mời cô mới vào có thể đọc bài được không à, đọc bài được thì đưa bàn tay lên dạ còn hãy à, chưa đọc bài được nhung phạm bây giờ đọc được chưa nhung phạm nhung phạm đọc được chưa nếu cô đang đông chưa chưa có chuẩn bị tinh thần thì thì như pháp xin đọc cô cảm vân bây giờ không có trước máy rồi dạ nếu mà dạ pháp cũng chưa đọc qua nữa <laughs> nên như pháp đọc đại nha à, um, dạ nếu mà cô um, cô đặng đông mà um, chuẩn bị sẵn sàng thì cứ đưa tay nha nhung phạm cũng vậy trong khi chờ đợi sư mà nếu quý vị mà ông bài rồi mà sư chưa trở chào là như pháp giao room cho cho đặng đông nghe có cô đặng đông và như pháp rất là mừng luôn dạ. nha yeah. nát tề na hồ ti thầm mát thờ chê nát thằng sa ha sa na về vô cha át thằng an nát thành cha uber uber nít chạy ra bàn đi tàu dạ không xin đọc lại nát tề na hồ đi thầm mạt thờ về nạt thằng xa xa nó về giờ cha ác thằng anat thành cha u phờ nít chạy giáp bàn đi tàu dạ, nát tề na hồ ti thầm mạt thờ về nát thằng sa ha sa na về giờ cha áp thằng anh nát thành cha u bờ u phờ đi chạy ra bàn đi tàu Ngươi đâu phải pháp trụ sự sự quá chuyên chế Bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu dạ cô răng đông cho cô nhung hạm nha xong thì cứ đưa tay nha cho như pháp biết biết được như pháp xin nhường mít na tệ na hơ tỳ thẩm ma thơ dễ na thanh sa hà sa na ye giờ chả áp thăng à nạp thanh cha ô bô ni chay và bản đi tàu na tệ na hô thì thầm ma thơ dễ na thanh sa hà sa na về dầu cha ách thăng hà nạnh thanh cha u bô ni chay và bản đi tô na tệ na hô thì thầm ma thơ dễ na thanh sa sa à sa gia nê giờ cha ác thăng à nạt thanh cha u pho ni chay và ban di tô làm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp đi tình chẳng phân cho hai là bậc thủy nhân phải trái thận trọng thước căn rõ ràng và đây là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 đại đức tuệ đức cô tu nữ như pháp cô kính chào đạo tràng à, mình ôn câu 256 255 hả cô như pháp bữa nay mình học 256 dạ à, con xin kính đọc câu pháp cú số 256 à <laughs> ná tê ná hồ tí thầm mát tù về nát thằng xá xà ná về vô giá áp thằng á đáp thành giá ú phù nít trầy giá bàn tí tù ná tề ná hồ tí thầm mát thù về nát thằng xá xà ná về vô giá áp thằng á ná thành giá ú phù nít trầy giá bàn tí tù người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà ná tê ná hồ tí thầm mát thù về ná thằng xá hát xà ná về vô giá áp thằng á ná thành giá ú phô nết chày giá bàn lý tô tầm quan phải biết công minh chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng thước cân rõ ràng bản dịch của hòa thượng giới đức và nếu à, không có ai kể thì em để băng à, cô như pháp thấy sao nếu à, nếu sư tự nhẫn à, có vấn đề đường truyền thì thấy sư tự nhẫn có có online mà sao không thấy sư vô à? hay là em để à, để băng nhạc chuyển pháp luân chờ sư vô hay sao cô Dạ, xạ thủ, xạ thủ, kính cảm ơn cô Sạng Đồng Dạ, sư vào giảng rồi Nhưng mà rất mít Dạ, rất mít xong rồi là Sư vào trở lại nhưng mà sư ngồi im nó sư không có nghe à rồi xong giờ sư rời rụm rồi mà có lẽ là hồi nãy nghe cô Cẩm Vân nói là ở bên sư đang trời mưa dạ cảm ơn đạo hữu Châu Phan nên có lẽ đường truyền sư nó có vấn đề thôi bây giờ cô bây giờ như pháp giao rung cho cô nha cô điều hành đi dạ cô <laughs> dạ cảm ơn ờ, đạo hữu Châu Phan cô muốn để băng nhạc ha để băng kinh ha để gì bây giờ như pháp à, giao dạ, cho cô đó là dạ, lúc nãy thì như pháp có nhắn với, với cô cẩm vân rồi là dạ, như pháp uh, cùng uh, thượng tọa minh hạnh rời room sớm 20 phút nên đã giao rồi mà như pháp chịu phần đóng room mà bây giờ có cô vô rồi mời cô ngang mời, mời cô tùy cô cô muốn để băng uh, uh, kinh chuyển pháp lưng hay để băng giảng là tùy cô để coi để đức đại nhận có bao không dạ mời cô ngang trở lại kinh thánh điện tử cái nội dung kinh thánh điện tử là cái này nội dung kinh thánh đệ tử một vị sơ quả trở lên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này cái thấy của vị hữu học thể hạn chế so với vị la hán nhưng về căn bản không thể đoạn trừ phiền não thấy được niết bàn đó là nội dung của kinh ờ, nội dung của kinh ờ, kinh ờ, kinh thánh địa tử một vị sơ quả trở lên ấy, thì không có nghi ngờ về lý duyên khởi sao lạ vậy bộ giáo viên không thể không thể không có nghi ngờ lý duyên khởi thì dọc nuôi cứ mùa giết hay lại ha một vị thánh sư quả trở nên không thể có thắc mắc về lý do có mặt của mình ở đời này cái thấy của vị hữu học có thể hạn chế so với vị la hán nhưng mà về căn bản vị sơ quả không thể không biết gì về lý duyên khởi ừ. Vì sao? Là vì mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và xử lý sáu trần của sáu căn. Ừ. Nếu không biết những điều này thì không thể động từ vì não. Ừ. Bằng chứng bằng chứng là vị sơ quả đã đoạn trừ ba phiền não căn bản của dòng luân hồi là thân kiến hoài nghi và giới cấm phụ thủ ừ, đoạn trừ tối thiểu là ba cái này ừ, đó đoạn trừ là tối thiểu là ba cái này mà ba cái phiền não này là ba cái phiền não gốc gốc đây có nghĩa là sao có nghĩa là <clears throat> quý vị tưởng tượng một cái chiếc xe nó đã chạy là mấy chục ngàn tỷ km rồi một chiếc xe nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ km rồi bây giờ nó chỉ còn lại có bảy cây số thôi nó chỉ còn có khả năng chạy được trong bảy cây số nữa thôi là coi như đâm liền thì như vậy bảy cây số này này mình thích thì mình kể mà không thích thì thôi bởi vì nó không quan trọng nữa nó mình không thể nào mà mình nói không nó còn chạy được nó còn chạy được bảy cây số nữa mà mình tưởng tưởng tượng nó đã chạy mấy chục ngàn tỷ mấy chục ngàn tỷ km rồi bây giờ nó chỉ còn có mấy cây số nữa thôi nó chỉ còn khả năng nó, nó lết nó, nó lăn bánh được bảy cây số nữa thôi hoặc là thậm chí còn ít hơn nó có thể là còn 7 mét thôi nó chỉ còn lăn được cái 7 mét thôi so với cái dòng liên hồ mà thâm thẳm của mình đấy thì bảy kiếp sống giả định đó, giả định là bảy kiếp đúng chứ không phải là tu đồ quần nào cũng phải trải qua bảy kiếp đó không không đúng nha không không không hẳn mình chỉ giả định là nếu vị đất đi thêm bảy kiếp nữa đó thì bảy kiếp này nó chẳng là cái gì so với cái cái đoạn đường mà vị đã đi qua ừ. điều đó có nghĩa là cái cái thân kiến hoài nghi đó là là những cái phiền não rất là căn bản rất là căn bản căn bản ghê lắm từ, hai cái từ cái sự bắt mặt của hai cái phiền não này nè tôi có ý tôi không có nhắc đến giới cấm thủ là bởi vì cái giới cấm thủ ờ, kể ra cho mình thấy rõ vậy thôi chứ còn đúng đây cái chánh chỉ có hai thôi là cái thân kiến và nghi về cái giới cấm thủ xét và di pháp đó, thì nó nó lại nằm ở trong ừ, mấy cái phiền não kia gom lại do tà kiến do ngã mạng do vô minh do tham mái gom lại nó mới ra cái giới cấm thủ nha giới cấm thủ thì không có chi pháp rõ ràng bởi vì nó là từ tà kiến do tham mái do vô minh cộng lại mới rằng với cấm thủ với cấm thủ không có cái chi pháp rõ ràng cho nên kể thì kể trong kinh thì kể có ba bởi vì trong kinh kể có ba nên cho mình dễ thấy mình dễ hình dung cái cái cái cái cái, cái nội dung dễ hình dung được cái tâm hồn của vị tu đồ quần dễ, dễ hình dung được cái đời sống của vị tu đồ quần vậy thôi chứ thật ra chỉ có hai thôi đó là thân thiết và nghi là đủ rồi nha ừ. thì với một cái vị mà họ đã hiểu được cái lý duyên khởi đó một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến mở một đơn nhìn danh sắc như là ta của ta ừ. hoài nghi mở một đơn sự mơ hồ về nguồn gốc của mình có hiểu được câu này không tức là hai cái này đó cái câu sau gần giống như thừa rồi đó, nhưng mà nó mang cái tác dụng là nó nhấn mạnh cái điều thứ nhất một vị đã hiểu được lý duyên khởi thì không thể tiếp tục có thân kiến và hoài nghi mà một người không có thân kiến và cũng không thể mơ hồ về lý duyên khởi vị đã biết rõ khi nào vị đã nhìn thấy cái gì nghe cái gì mà có cái lòng tham đó, có cái thích là vị đã biết ngay biết ngay đây ngay cái chỗ này này cái dòng nếu mà nghe kiếp này mình không chấm dứt thì ngay cái chỗ này là ngay chỗ mình còn thích đây này thấy thích nghe thích ngửi mùi thích ăn uống thích tiếp xúc thích thì ngay cái lúc đó vị đã biết trong một cái suy nghĩ nào đó rồi à, mà có cái ý thích là vị đã biết ngay mình biết ngay là đây là đây này đây là ái này mà ái thì đây sẽ duyên cho thủ mà thủ sẽ duyên cho hữu mà hữu sẽ duyên cho sanh tức là đây là đi đi, đi, đi, đi tác tục đó người ta biết rõ là ngay lúc nào là có cái lòng tham ái xuất hiện là người ta biết rõ ngay trong cái tham ái này có vô minh này mà hệ ở đâu có vô minh thì nó có hành nè mà ở đâu có hành đó thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ bắt đầu cho thích rồi danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh người ta biết liền thì nó có thể à, quan sát ngay trong cái, cái cái thấy cái nghe của mình thì nó biết rõ là ngay trong cái thích này nè thì nó có nhiều cách để để để thấy thí dụ như vậy nó vừa nhìn thấy cái gì mà có lòng thích thì nó biết rằng vô minh đang có mặt mà hãy vô minh có mặt thì phải hành có mặt đó là một cách một cách nữa là vì đó ngay trong lúc mà thích cái gì đó hoặc là vui trong thiện vui trong bất thiện để biết rõ đây là hành nè ừ, đây là hành hãy có hành là dứt khoát là nó phải có ba nó tạo ra ba mươi hai quả nói chung chung là vậy còn không thì bị nó biết rõ đây là lục nhập đây lục nhập đang là việc mà cái cách xử lý ừ, cái cách xử lý của cái sự cách xử lý lục việc cái cách xử lý mà sáu trần ấy, của phàm với của thánh thấy khác nhau thánh người ta thấy chỉ biết là thấy còn mình thấy đó là bắt đầu nó dẫn đến cái thích và không thích à, không thích của mình là tâm sân mà thích của mình là tâm tham cho nên vì nó biết ngay khi mà vừa nhìn thấy vì nó biết rằng à, đây là vô minh đang có mặt nha ái đang có mặt nha hoặc là vì đó nếu cần không có nhắc tới hai cái đó vì đó chỉ cần nghĩ rằng hành đang có mặt nha biết liền biết liền biết liền à, và là vì nó biết rõ rằng tứ thủ đang có mặt nha hoặc là vì nó biết rõ rằng nghiệp hữu đang có mặt thì nó biết rõ cái cách nghĩ nào cũng được hết miễn là vị đã thấy được cái nhân của cái dòng dòng của cái của, của cái, cái thấy được cái nhân của cái, cái sự luân hồi tiếp theo vị đã thấy thì với một cái người mà, mà như vậy đó thì tôi phải nói thêm thấy bằng thánh trí nha chứ còn thấy kiểu như mình thấy kiểu bằng vẹt mình thấy theo sách thấy theo những gì mình được nghe còn cái kia là người ta thấy bằng cái thánh trí mà biết rõ biết rõ không có nghi hoặc biết chắc chắn là cái này này nó là cái nguồn cơn của đau khổ thì với một người như vậy đó thì không thể nào không thể nào còn có thắc mắc về cái sự có mặt của mình ở đời này đã hết ừ. cho nên ở đây có một cặp một cặp mà chúng ta phải nhớ đó là đối với một người thấy được lý duyên khởi thì không có thể nào còn thân kiến và hoài nghi dầu là ở cái mức sơ quả mà một người không có thân kiến hoài nghi thì không thể nào mơ hồ về lý duyên khởi ừ. đó là nội dung của bài kinh thánh điện tử đó là tiểu số 1 cái chữ ở ờ, trong trong bản dịch trong bản dịch của ngài thì là vị thánh đệ tử không có suy nghĩ ở đây phải hiểu là không có thắc mắc không có nghi hoặc phải hiểu như vậy phải hiểu như vậy không có thắc mắc không có nghi hoặc cũng giống như cũng giống như bây giờ à, mình biết rõ đây là cái đồng hồ biết rõ đây là cái đồng hồ của bạn mình, mình bỏ quên thì ở đây mình có hai cách nói cách nói thứ nhất là mình không có suy nghĩ rằng à, mình nên đem bán cái đồng hồ này đi nói gì cũng đúng mà mình nói rằng khi mình biết rõ đây là cái đồng hồ không phải của mình đó, thì mình cũng không có cái, cái, cái có cái lòng tham không có cái toan tính không có cái toan tính à, là đem đi bán nó hoặc là mình cũng không có cái cái cái cái cái cái, cái phân vân là có nên đem bán cái đồng hồ này hay không thì nói cách nào cũng được hết không có suy nghĩ không có toan tính hay là không có phân vân không có bởi vì mình biết chắc biết chắc biết chắc đây là cái đồng hồ của bạn mình đã tới chơi mà bỏ quên ví dụ như vậy ở đây cũng vậy đối với một cái vị mà biết rõ như vậy thì à, bản trong cái bản bản Pali họ họ cũng dùng cái chữ không có suy nghĩ đúng nhưng mà ở đây mình có hiểu nhầm là không có thắc mắc không có nghi hoặc giống như tôi vừa ví dụ cái đồng hồ vậy đó mình biết rõ rồi đây là cái đồng hồ mình không đồng hồ không phải của mình thì mình cũng không có suy nghĩ không có suy nghĩ rằng là mình có nên bán này hay không và mình không có không có phân vân rằng mình có nên đem bán cái đồng hồ này hay không nói sao được nhưng mà cái mục đích chính nó là mình không có cái ý mình ừ, không có ý mình không có cái ý phân vân mình không có ý phân vân là có nên bán hay không vì đó của bạn mình mà thì đây cũng vậy vì đã biết rõ rằng đối với ừ, cái sự có mặt của mình á à, thì cái nguồn tôi của nói chính là dòng duyên khởi ừ, để nhớ cái đó không có suy nghĩ tại sao tôi làm làm làm làm rõ chỗ này là bởi vì nếu mà không làm rõ chỗ này các vị sẽ ngạc nhiên các vị sẽ ờ, một ngày nào đó các vị sẽ thấy có những đoạn kinh mà hình như gần giống như nói ngược lại ở đây vị đó suy nghĩ như sau ừ, cái khổ này từ đâu mà có thì lúc bây giờ trong trường hợp đó cái chữ suy nghĩ nó có nghĩa là vị đó đang quán xét ừ. như vậy chữ suy nghĩ ở đây đôi khi còn có nghĩa là sự quán xét ở đây có nghĩa là sự nghi nghi ngờ tôi đó bà con có nghe kịp không ta biết các việc có nghe kịp không chỉ cần thông hiểu thông được chữ này là xong rồi rồi xong bây giờ là mình học qua cái bài kinh thánh đệ tử okay, từ kinh thánh đệ tử kinh thánh đệ tử số 2 dạ bây giờ mình học qua bài kinh thánh đệ tử số 2 cũng y hệt như vậy nha bài kinh thánh đệ tử bài ừ, kinh thánh đệ tử thứ hai cũng y hệt như vậy bài ừ, kinh thánh đệ tử thứ hai kinh thánh đệ tử thứ hai cũng có nội dung y hệt như vậy mà các vị có biết một điều đó là ngày trước trong một thời gian khá dài tôi không thích vừa không thích mà vừa thắc mắc là tại sao những cái kênh này nè giống nhau y chang nè mà tại sao mà các vị cái tập các vị không có bỏ bớt cái vị tiếp tập tự nhiên trong cái vị trí tập cái vị kể là à, ngày nay kể là tôi đã từng nghe lại như thế này có một lần đó đức thế tôn gặp à, cái nhân vật à, đó ngày nói kinh này cái, cái nội dung một hai ba bốn rồi tới cái bài tin thứ hai thì tôi chính tôi cũng được nghe đức thế tôn giảng như vậy nè cái nội dung là một hai ba bốn y chang như vậy tôi ngạc nhiên tôi nghĩ tại sao mà nếu mà giống nhau tại sao mình không chịu bỏ bớt nhưng mà bây giờ mình coi mình thấy lý do lý do có lý do rất là tuyệt vời phải các vị phải nghe chỗ này phải có cái sự trung thực như vậy đó cái người đời sau họ mới tin vào họ mới tin vào cái tính cái truyền thống cái tính xác thực à, tính xác thực của của của của của tam đại chứ còn nếu mà mà mọi mà mọi thứ mà như cái cách nghĩ phàm phu của mình ấy cái gì mà nó được gọt giũa mà trơn tru quá coi chuyện nó khả nghi lắm nha nó khả nghi lắm còn cái này là một sự trung thực có nghĩa là ngày xưa các ngày không có sách, sách vở các ngày chỉ nhắc bằng bằng cách khẩu truyền thôi bằng miệng thôi thì có làm sao nói y chang như vậy và càng đọc kỹ trong kinh ấy, trong kinh kinh Bali ấy, mình sẽ thấy nhiều chuyện rất là độc đáo đó là cái cái cái cách kể chuyện trong kinh Bali ấy. nếu mà các vị đọc thường nha nếu mà đọc thường chứ lâu lâu xẹt bà lâu xẹt bà thì không có được cái này và đó là không có được cái này mà nếu quý vị đọc thư cái vị sẽ nhận ra nhiều chữ rất là độc đáo ví dụ như về, về chữ thiên đi về chữ thiên cái cách kể chuyện về chữ thiên mà trong kinh điển Bali nha trong kinh trên chính tạng chứ tôi không nói chữ giải chữ giải tôi cũng lạnh sống lắm ở trong cái quyển mà chuyện phím về tu tu tập 2 đó là tôi sẽ dành dành một phần để mà tôi nói về cái chuyện nghiên cứu kinh điển về cái chuyện tu tập tứ trí ở các cái truyền thống miếng và thái tôi biết tôi không phải là phong tạng tôi không phải là thiền sư mà tôi lạm bàn mấy cái chuyện đó thế nào cũng chạm nọc rất là nhiều người nhưng mà bà con cứ xem thử coi tôi nói cái gì không có nhiều à, tính theo giấy a khổ giấy a 4 thì trung bình một cái đề tài như vậy thì khoảng tối đa là một trang trang rưỡi ừ, giấy a 4 một trang rưỡi ờ, cái phong cái cái phong cái sai chữ thì sai chữ bình thường ừ, sẽ chữ khoảng 12 14 nói chính xác như vậy là khoảng sai chữ 12 24 mà với 24 là khoảng một trang đến trang rưỡi tôi nói không có nhiều tôi sẽ làm bằng một số vấn đề chẳng hạn như cái niềm tin của mình đối với kinh điển ra làm sao dạ. tôi hôm nay tôi ngồi tôi nói tôi giảng về kinh tạng bằng cách tham chiếu chú giải ấy vậy mà tôi cho rằng mình cũng vẫn phải à, rất là cẩn trọng đối với cái gọi là chú giải của đời sau ừ bởi vì chú giải cái đời xa nó có những cái cái mình tôi không dám nói là cái sự thêm tắc nhưng mà nó có những cái sự mà bất nhất ừ, sự bất nhất là vì ý, ừ, đời trước họ không có cái computer không có internet như mình bây giờ cho nên cái điều kiện tham khảo không được nhiều ừ, có những vị ừ, học hỏi từ sư phụ của mình với những cái điểm sai khác các vị cứ để nó nằm ở đó rồi đó là ông ông thầy A là tới vị B ông B ông sư B ông vị A Sà Lê vị giáo thọ B cũng vậy ông cũng học với sư phụ và có những cái điểm sai khác ông cũng để đó rồi khi nào mà tới lúc mà có được cái sách in có được internet người ta mới là tập đại thành người ta mới tổng hợp được gồm hết mấy cái thứ đó lại thì lúc bây giờ mình mới thấy nó mới lòi ra vấn đề <clears throat> phải nói như vậy à, thì đây là năm nay nó có một cái câu hỏi nó có một câu hỏi của mỗi nhân vật đó là học kinh Phật bằng cách nào để đạt hiệu quả nhất đúng là tôi đang giảng hiện tại thì tôi không tôi đang giảng tôi không trả lời câu này nhé này để cuối buổi cuối buổi giảng nhưng mà không nói là sự quên đây là một câu hỏi mà nó quá sức rộng luôn nó quá sức rộng à, câu hỏi này không thể trả lời trong vài phút nhưng mà không thể không nói thì hỏi cách nào đạt hiệu quả nhiều nhất thì tôi sẽ hỏi ngược lại uống thuốc hay tập thể dục cách nào hiệu quả nhất Thế chưa các vị tưởng tượng <coughs> các vị hỏi tôi chứ học kinh phật cách nào hiệu quả nhất tụi tôi không thèm trả lời tôi hỏi ngược lại uống thuốc hay là tập thể dục cách nào hiệu quả nhất làm sao mà, mà hiệu quả nhất cái câu này không thể trả lời ngắn gọn được là vì sao là vì cái cơ thể cái cơ thể Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Sếp Trạng Đông đã cho nghe băng giảng. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọng vẹn phước báo và con kính dân mất đến đại đức tệ đức Taratha Sutta Gururaha Putta Sasane Aroga Sukhita Ho Thasa Sape Nhà Tỳ Phi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiên hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyên cả thầy. Sitiya Chanagatha Sikthama Tu Sikthama Tu Sikthama Tu Idang Phalang E Tasming Karatanata Yasming Sambasa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 ye satta no athi ye cha satta asamyino cha tăng buôn nhã pa lăng ma hằng sắp bề pa ghi pa quan tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng buôn nhã pa lăng ma ya ye cha ta tha na cha nam ti đi qua gan toa ni huê đa dâm sắp bê lô cầm hỷ về sát ta chiêu anh ta hà ra hệ tu ca mã muôn nhăn bộ cha năng sắp bê đa bàn thu ma ma chê ta sa ti và dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào room nghe pháp kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.